điểm yếu của em thì à, em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu hơi gia trưởng tí xíu mẹ dạ coi à, cô gái dân bên miền tây đồng tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng em gia trưởng là sao em em biết nghĩ sao nhưng mà em thấy à, là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình dạ mọi người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 mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời em ngồi Em giới thiệu về mình đi Em chào chị gác Tường và anh Quyền Minh và các bạn Ủa gác quý thi gì khán giả luôn đừng quay ạ à. Gì mà rung Em tên Danh Hoàng Minh Tên gì? Danh Hoàng Minh Danh Hoàng Minh Dạ, à, 27 tuổi Em người làm điêu khắc tượng Phật Quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác à, làm việc tại à, Long Thành, Đồng Nai ạ à. Mời bạn nữ giới thiệu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 tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Đây là những vé xem phim của cộng đồng Cinebox 212 để chiến thắng. Giữ lấy và xem phim để tìm hiểu nhau. Gửi tặng hai bạn